Giá của sản phẩm em đang mặc 99.000 một bộ, ba bộ sẽ được miễn phí ship tận nơi nha các chị nha. Màu này là màu rút nha các chị và bản màu bên em mẫu này có 6 màu tất cả phía sau nha các chị nha. Size từ 40 cho đến 85 kg mặt vừa. Đó, và bên các chị đặt hàng để lại dưới bình luận dùm em màu cộng số điện thoại cứ màu cộng số điện thoại thì bên em sẽ có đơn nhanh chóng cho các chị luôn nha ba sản phẩm trở lên sẽ được miễn phí ship nha các chị nha quần là quần dài nha các chị nha quần có hai túi hai bên bỏ điện thoại rất là sâu luôn nè các chị ơi đó mẫu này cực kỳ đơn giản và rất là sang em bán biết bao nhiêu ngàn hàng rồi các chị ơi hôm nay sẽ về bản máu bản màu mới cho các chị luôn nha màu màu ruốc nè màu xanh bích màu bò cháy nè màu à, nho màu vàng và màu xanh rêu nha các chị nha bản màu rất là đẹp và rất là mới luôn các chị trời bàn tay nắng không chặt thôi đành buông đông qua rồi xuân đến